Rồi, hello. Thì xin chào anh em đã đến với uh, bên cơ sở của Cường nha anh em. Thì hôm nay Cường cũng uh, giới thiệu và cũng uh, sẽ làm một cái video gửi cho anh em. Về thời gian vừa qua là cũng có rất nhiều anh em điện hỏi mình là ờ anh ơi, uh, bên anh uh, có cái sản phẩm nào mà mình không cần phải lòn nắp hay là chén hột quân vị hay là cái gì đó của sò của người ta mà mình vẫn dễ chơi được. Đó thì hôm nay cường sẽ làm cái video đó gửi tới cho anh em để mà anh em biết thì à, bên mình có cung cấp cho anh em đó là kính nhìn xuyên nắp nha anh em đó và mình nói với anh em là nó không nhìn qua được những cái nắp đen nắp xanh nắp gì hết nó chỉ có nhìn qua những được là hỗ trợ cho anh em là nắp đỏ nha anh em mà nắp đỏ thì quấn băng keo như thế này quấn xanh quấn vàng quấn tím gì đó tùy tùy nó quấn sao cũng được miễn sao phải chừa như thế này nha anh em thì nó có thể nhìn qua được đó thì đây là những cái bộ sản phẩm kính ấp trồng nhìn xuyên nắp tài xỉu mới nhất 2020 bên cơ sở Cường thì ờ, Cường nói với anh em như thế này thì ờ, cái kính này á, thì giá nói chung là cũng rất là mềm với anh em chứ không phải là nổi cao mà anh em phải suy nghĩ đâu thì uh, nó hỗ trợ cho anh em chơi thôi là 70 đến 80 phần trăm đó còn tùy vào cơ địa mắt của mỗi người chứ không phải là là nó đeo và là nó thấy hết 100 phần trăm là hoàn toàn không có điều đó nha anh em và cũng không thể nhìn được tất cả các nắp nha anh em chỉ chuyên dụng cho anh em chơi nắp đỏ nắp sơn đó, nắp cống màu đỏ đó thì bây giờ thì mình sẽ test qua cho anh em tất cả các hộp ở đây và dĩa kể lá nắp nha anh em bây giờ mình sẽ test trước là 500 để cho anh em ạ à. đây là hộp có tan này anh em hộp có tan nó sẽ hít nha anh em anh em thấy chưa đây là tất đây là cái hộp hai hộp có tan và mình sẽ thử vào trong cái dĩa này đúng không ạ bây giờ mình sẽ bỏ vào trong dĩa này rồi không hít nha anh em chỉ có hai hộp này là có tan đó 500 xong bây giờ mình sẽ test qua đèn thì bây giờ test qua đèn thì ờ, để mình bỏ vào nước muối trước rồi mình sẽ test qua đèn cho anh em xem đó đây là cái chén nước muối này anh em mình sẽ đổ vào đây thì nếu mà đồ mà đồ ờ, sang chánh đồ chợ thì nó sẽ nổi nha anh em còn mà đồ mà có tan là sẽ chìm và tất cả các hộp đều nổi đều mặt nha anh em anh em thấy chưa đều nổi nha anh em đó thấy nó nổi không anh em thấy nổi không đó thì bây giờ mình sẽ lựa ra ba hộp bất kỳ ở trong này hộp nổi nhỏ hoàng nha anh em đó mình sẽ lựa ba hộp rồi rồi ba hộp mình sẽ để cái chén nước nước đây luôn rồi mình sẽ lựa ba hộp nha anh em ok bây giờ mình sẽ test qua đèn cho anh em xem đó hộp hộp đây là hộp không tăng tích hoàn toàn là không có tăng tích nha anh em trong nha hoàn toàn là không tăng tích không gì hết nha anh em đó rất trong anh em nha cực kỳ trong luôn nha đó không tăng tích thì bây giờ mình đã thử qua cho anh em hết rồi và khẳng định với anh em là hột là hột tất nói chung là tất cả đồ của người ta luôn hột dĩa nắp của người ta anh em chỉ cần đeo bộ kính này vào và nếu và đặt trường hợp là người ta phải đánh cái nắp này đó nắp màu đỏ nắp sơn nha anh em đó nắp cống một xị 25 lít đó quấn băng keo kiểu gì cũng được nhưng phải chừa ở trên thế này thì anh em có thể chơi được nha anh em đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em mỗi chén, mỗi nắp là ba chén thôi xem thử là mình đánh như thế nào thường đã đeo vào một bộ trong mắt cường rồi đó thì anh em nha đây là cần làm video gửi cho anh em khu vực nào chơi những cái nắp như thế này màu đỏ là có thể ok rồi bây giờ mình sẽ à, test thứ nhất là test cái nắp màu đỏ quá băng keo nha à, mình quên chưa test nắp nữa nắp thì thì cái hàng thử đèn là xong trong nha anh em em nhìn nha đó 500 không hít 500 không hít nha anh em rồi ok chưa rồi bây giờ mình sẽ test luôn nha anh em bây giờ là nhất nhì à, nhất nhì à, ngủ nha anh em bây giờ chén đầu tiên đó thì khi anh em đeo cái kính nào vào thì tệ ít nhất là phải từ 10 đến 15 phút thì mắt mình nó sẽ hòa chung và là cái cái cái cái cái, cái kính nha anh em đó thì bây giờ cây này là mình sẽ đã thấy là cây cây ngủ hoặc là cây à, lục rồi nha anh em thì giờ ngủ lục thì giờ là ngủ ngủ lục thì cũng ngủ lục tài thôi đó một là mình ăn đủ hai là mình ăn một đường hai đường không có đường thua đâu anh em nha đúng không ạ à? ngủ lục tài 12 nút có có ngủ nha có lục nha anh em đó chén thứ hai có lẽ là nó hỗ trợ cho anh em được 70 đến 80 phần trăm thôi chứ không thể mà nó hỗ trợ hết cho em một 100 phần trăm là không có nha anh em sản phẩm này là nó chỉ hỗ trợ cho anh em được là 70 đến 80 phần trăm thôi đó như chén này thì rất là khó thấy anh em đó thì nói chung là tùy vào cái uh, ờ, mỗi chén đó như chén này thì nó có thể là lục hoặc ngủ thôi đó thì bây giờ lục ngủ thì nó lục ngủ tài đó tài xỉu thì tùy anh em nhưng mà thường thường thường là lên ngủ lên lục là muốn tài thôi dở dạ. đó đây là gọi chén phản nè anh em có ngủ nhưng mà tam tam nhất xỉu đúng không anh em đó phản một chén mình ăn lại cây ngủ nha anh em đó như chén này thì mà cường nói luôn cho anh em nha thì tứ với nhất nó sẽ không thấy nha thì nó sẽ màu nó là cùng màu đỏ với lại cái nắp đó để nó phản lại nó sẽ không có thấy nó nó chỉ thấy được là nhị tam ngũ lục đó nhị tam ngũ lục còn nhất tứ không thấy như chén này mình không thấy cái gì hết ví dụ như vậy ví dụ mình vẫn có thể là thấy rất là mờ đó thì bây giờ chén này mình sẽ quýnh là xỉu đúng không nhất tứ xỉu còn cái còn cái chuyện mà nó phản thì đó là chuyện bình thường đó lên bảo tứ thì cái chuyện đó là phản bình thường nhưng mà lên đánh là nhất tứ xỉu đó thôi như chán này mình không thấy đúng không mình thua đó mình làm video là có sự thật có nghĩa là mình thấy thì mình nó thấy không thì nó không đúng không anh em sai thì mình nhận đúng không có thể là ăn có thể là thua tiếp tục tại vì nó sẽ có những cái lúc chén nó phản rồi những chúng là mình không thấy đó chứ không phải là lúc nào cường cũng nói là ờ cái kính này 100 phần trăm anh em đeo vào sẽ thấy là không hoàn toàn không có mình sai thì mình nhận mình sai đó như chén này bây giờ chén này thì mình khẳng định với anh em là 100 phần trăm anh em muốn tài nha anh em cái này là ngũ lục đó ngũ lục tài nói chung mà quýnh ngũ lục tài còn mình thấy như mỗi người ngủ hơi cái lục gì đó quýnh ngũ lục tài nha anh em đúng không em đó thì ờ, mình đã test xong cái cái nắp màu đen đúng anh em à bây giờ mình sẽ test qua cái nắp màu đỏ đó test từng nắp cho anh em xem luôn thì chơi nó phải có cái cái lúc này lúc kia lúc thua lúc thắng đúng không anh em chứ không phải mà cường đánh ở cái nào cũng trúng là nó vô lý đúng không như chén này thì bây giờ cường thấy là cái ngủ đó, ngủ hoặc cái tam gì đó nói chung là ngủ tam thì giờ mình muốn là tài thôi 8 lúc 9 lúc rồi thì muốn tài thôi chở đúng rồi tài đúng không cái tứ là không thấy rồi đó một là ví dụ như nếu nó phản lên cái nhất á, thì mình thua đúng không anh em ví dụ như phản nhất vậy thì mình thua thôi đó vậy thôi có gì đâu chơi thì phải có chấn phản phải có ăn có thua nói chung là quýnh thì mình nó hỗ trợ cho mình nhìn được khoảng 80 phần trăm thì một đến hai con là ok rồi anh em đó như chán này thì bây giờ mình cũng khó khó thấy bây giờ thì quýnh nhất nhì à, nhất tứ đi đó quýnh nhất tứ uh, xỉu đúng không em thì không thấy mình không thấy rõ thì mình quýnh nhất tứ xỉu thì có thể là một trong con tứ hoặc con nhất sẽ khó trong này đó dạ. đúng không ạ nhất tứ xỉu thì bây giờ nhất tứ mình ăn sẽ thua cái tài đó nó gọi là phản cho nên mà hai mình không thấy được con này luôn đó mình chỉ mình đoán là chỉ có nhất tứ đó đúng không mình đeo kính vào thì nó hỗ trợ cho anh em như vậy thôi chứ không thể mà nó hỗ trợ chính xác 100 phần trăm là hoàn toàn không có điều đó nha anh em đó là chén này mình là mình cũng ăn nha anh em nhưng mà mình thua cái cây cây cây tài thôi mình đánh nhất nhất tứ xỉu nhưng mà nó ra nhất tứ lục nha anh em rồi như trắng này thì mình thấy rõ rất rõ là cây tam luôn nhưng mà thật sự giờ hai cây kia mình không thấy bây giờ tam thì mình đánh sẽ là tam xỉu đúng không còn uh, xui thì bị thôi muốn tam xỉu rồi thôi đó tam xỉu tức nhứ đúng không nhất với tứ là mình sẽ không thấy nói lại cho anh em luôn nha nhất với tứ là cường sẽ không thấy đó biết một chén thôi chén này nữa thì mình sẽ test qua cái nắp uh, con cây màu xanh nha anh em đó thì uh, chén này thì cũng rất khó thấy nha anh em cực kỳ cũng khó thấy mình hình như là mình thấy cái tam rồi đó anh em đó thì nói chung là anh em nhìn đó thì anh em phải tập trung nhìn nha thì nó sẽ một bay nó có thể là nó nó thấy cho anh em chứ không phải là anh em vô nhìn cái thấy liền nó không có không có kính nào mà nhìn thấy liền đâu nha anh em nha đó đây là cái tam nè anh em đó cái tam bây giờ mình theo quýnh là tam xỉu thôi đó tam nhất tứ hoặc là tam xỉu nói chung là tam xỉu đó mình quýnh cái tam mình thấy cái tam thì quýnh cái tam thôi còn nhất tứ thì mình từ từ bỏ qua đó bây giờ quýnh tam xỉu đúng không anh em đó tam xỉu đó rồi vậy thôi Đúng không quýnh là nó hỗ trợ cho anh em hỗ trợ anh em hiểu chưa hỗ trợ không là nó giúp cho anh em được có là cái đủ tự tin để mình chơi trong sòng anh hiểu không chứ còn bên em anh em đi quýnh 5 năm là khó ăn lắm anh em quýnh 5 năm là tao cũng không có ăn đâu dễ gì mà ăn được người ta đó như chén này thì bây giờ nó sẽ là là là bây giờ nó sẽ là một là nhất tứ hoặc là nó, nói chung là sẽ có một cái nhất cái tứ trong này đó mình mình không thấy rõ được cái cây cái, cái, cái, cái màu đen nhưng mà mình mình bây giờ mình sẽ quýnh là uh, nhức tứ thôi mình quýnh mặt đó mặt hoặc là mình quýnh uh, nhức tứ xỉu nói chung là quýnh mặt nhất tứ xỉu một là mình có con tứ nhất đó mình quầy tiền còn uh, xỉu thì mình uh, thua xỉu nói chung mình mình mình không có được chết anh hiểu không đó anh em à nhất tứ xỉu bây giờ nó là nhất tứ nếu mà không có nhất mình thua nhất ăn lại cái tứ mình thua cái tài đúng không mình thua cái xỉu đúng không anh em đó hoàn toàn là sóc thoải mái nha anh em anh em đừng có suy nghĩ một cái gì hết đó nắp đều quấn băng keo đều quấn băng keo gì cũng được anh em đó cái này thì bây giờ mình, là sẽ quấn là ta à, ngủ đi ngủ lục quấn ngủ lục tài đó mình thấy cái ngủ hay cái lục rồi ngủ lục tài đó đúng không anh em đó mình thua cái này mình ăn cái khác ngủ lục tài ăn đủ nè hai lục hai lục nè đúng không anh em tráng thứ ba cuối cùng nha tại vì thời gian làm video nó cũng cũng không có được dài nha anh em đó thì cường nói sơ vậy chơi sơ vậy cho anh em xem thử là ờ cường nãy cường đánh là cường có thua có ăn nói chung là cường cũng theo cái cái, cái, cái mình đã đeo cái kính thì mình cảm nhận sao thì mình nói vậy thôi đó còn anh em uh, mua ở đâu thì anh em uh, nói chung là tùy anh em à đó như chán này thì mình thấy có cây ngủ rồi anh em 100 phần ngàn là với cây ngủ rồi mình sẽ quýnh là ngủ tài thôi đó cho về quýnh ngủ tài thôi đó một là ăn đủ hai thì mình quầy tiền thôi anh em à đó ngủ tài ăn đủ nha anh em đó thì anh em xem video á có thắc mắc cái gì á hay là có muốn hỏi cái gì á thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được Cường tư vấn cho anh em và chỉ cho anh em là cái kính áp tròng nhìn xuyên nắp tài xỉu này nó lợi hại như thế nào và nó chơi như thế nào đó và mình nói với anh em là kính này anh em đi cả ngày cũng được bảo hành cho anh em từ 3 đến 6 tháng đó mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được Cường tư vấn và Cường chỉ cho anh em và anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại cho Cường một cái kênh à, một cái đa, một cái đăng ký kênh á, một cái like để mà anh em à, đón xem những cái video mà mới nhất của cường à, làm cho để cho anh em nắm bắt được kịp về cái cái, cái, cái môn à, tài xỉu việt cho anh em rồi cuối video chúc anh em cái năm 2020 này đó thành công rồi, chào anh em nha